và tại sao Kỳ Lân lại đích danh chọn viên kim cương này để giới thiệu là bởi vì viên kim cương này thuộc dạng top đẹp rất đẹp và cực kỳ đẹp và một điều Kỳ Lân cam kết là giá kim cương của Kỳ Lân là tốt nhất thị trường và chính sách thu tốt nhất thị trường nhưng bản thân mình là chủ mình là đại diện cho nên từng viên kim cương một từng viên một đích thân Kỳ Lân phải đi ra VSC hoặc là BNG để giám định lại một lần nữa Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury và hôm nay một chủ đề về một sản phẩm, một dòng sản phẩm, một thể loại sản phẩm vô cùng cao quý, vô cùng sang trọng, vô cùng giá trị đó chính là kim cương và trên tay Kỳ Lân đang cầm là một tờ giấy CI, một tờ giấy chứng nhận quốc tế về kim cương đảm bảo Đời giấy GI này là thông số của viên kim cương mà bạn này đang cầm Và viên kim cương này được chứng nhận hai giấy viên kim cương hai giấy giấy GI và giấy GSC hai giấy đây là tất cả những thông số và viên kim cương này tại sao Kỳ Lăng lại thực hiện clip này để giới thiệu với tất cả quý khách hàng trong khi rất nhiều viên kim cương Kỳ Lăng là chuyên về kim cương mà và tại sao Kỳ Lăng lại đích danh chọn viên kim cương này để giới thiệu là bởi vì viên kim cương này thuộc dạng top đẹp rất đẹp và cực kỳ đẹp còn xuất sắc đẹp hơn nữa nó thuộc dạng nghi ép và thuộc nước D mà VVS1 là đã đẹp lắm rồi là quá đẹp rồi mà đã hiếm rồi đã là giá trị rồi và viên này là viên 7 ly à, có rất nhiều à, kích thước theo yêu cầu quý khách chỉ cần à, nói tài chính đầu tư cho viên kim cương là bao nhiêu và và muốn viên kim cương là có kích thước bao nhiêu thì Kỳ lăng sẽ đáp ứng cho quý khách những viên kim cương như vậy và một điều Kỳ lăng cam kết là giá kim cương của Kỳ lăng là tốt nhất thị trường và chính sách thu tốt nhất thị trường bởi vì Kỳ lăng là đơn vị chuyên về những dòng kim cương tuyển chọn tức là kim cương thì có rất là nhiều ở ngoài kia à, có thể là nhiều nơi bán nhưng kỳ lân sẽ tổng hợp và tuyển chọn lại những viên kim cương của kỳ lân thường là thuộc trong top nước D, E, F và EF và độ sạch thường là kỳ lân là VS1 hoặc là VVS1 và thường những viên kim cương kỳ lân chọn thường sẽ là 3 excellent cũng như Quỳnh Quang là thường là sẽ non bởi vì kỳ lân là đơn vị luxury Luxury tiêu chí Kỳ lân là những gì tốt đẹp nhất, những gì chuẩn nhất, những gì cao cấp nhất Kỳ lân sẽ tuyển chọn Chứ không phải là những cái gì đẹp được được là đưa vào bán không phải tất cả những gì Kỳ lân giao lưu, tất cả những sản phẩm Kỳ lân giao lưu tất cả những dịch vụ Kỳ lân cung cấp là những tiêu chí tuyển chọn theo phong cách Luxury Kỳ lân là những gì tinh hoa nhất, những gì đẹp nhất, những gì tốt nhất, những gì tuyển chọn nhất Kỳ lân sẽ giao lưu với tất cả quý khách đây và camera hãy cận cảnh lại về thông số trên cái viên kim cương này đây là thông số mặt bàn 59 phần trăm thường theo thông số mặt bàn theo tiêu chí chuẩn ở viên kim cương to thường là từ 57 đến 59 là ok nhất à, tùy vào mỗi cái quan điểm khác nhau nhưng theo kỹ năng kinh nghiệm và theo cái à, cách lựa chọn của kỳ năng đối với những viên kim cương trên 5 ly thường người ta sẽ chọn là 57 đến 59 và ở đây là 59 là chuẩn luôn và chiều cao là thường chiều cao là phải cỡ 62,5 nhưng mà ở đây 60 thì cũng đã tương đối ok rồi quá tuyệt vời và cạnh kiết medium vừa à, tất cả những cái thông số này đều rất là đẹp và ở đây thông số hai thông số này nè thông số 43,5 này cũng là chuẩn nhất luôn rồi chuẩn luôn rồi và 13% cũng đẹp luôn nói chung là giấy này hoàn toàn là đẹp và một viên này thuộc dạng dạng là đẹp và xuất sắc rồi giấy GI này chị Lan đã kiểm định đã chứng nhận đã xem bằng kinh nghiệm chuyên nghiệp của mình rồi đồng thời đi đến một đơn vị chuyên làm việc để mà giám định có uy tín ở thị trường là SCC này họ đã giám định lại cho mình nữa và nếu quý khách yêu cầu thì mình có thể đi thêm những nơi khác như bng à, hoặc là Doji để mà mình định giám định thêm rất nhiều nơi uy tín à, hàng đầu tại Việt Nam rồi bây giờ Kỳ Lan sẽ chết thử à, giấy này thông tin đây trên tờ giấy nó sẽ có mã vạch và rất đơn giản camera cận cảnh là một chút dùm anh rồi à, mình chỉ cần bật cái chế độ chụp bằng ảnh điện thoại thôi chụp camera chế độ camera thôi chụp hình đó mình dơ vào cái khung của máy vạch này nó sẽ hiện lên đường cái đường link rồi mở trình duyệt nè đây là truy cập thẳng vào link gốc của chứng nhận cái giấy CI này có thông số trùng khớp từ tất cả mọi cái và mặc dù đây là giấy chứng nhận của CI quốc tế nhưng họ sẽ lợi dụng giấy này là giấy thật và họ sẽ mài làm những viên kim cương CVD CVD là kim cương tổng hợp nó thật ra nó cũng là kim cương nhưng mà là kim cương tổng hợp và họ mài họ làm mã cạnh thắt trên cái máy đối chiếu với giấy này cực kỳ trùng hợp luôn rất trùng hợp cho nên là mình phải đi giám định lại nha phải đi giám định lại và đặc biệt những đơn vị uy tín đặc biệt là kỳ lăng mặc dù tất cả nhân viên là chuyên nghiệp đều rõ về vấn đề đó nhưng bản thân mình là chủ mình là đại diện cho nên từng viên kim cương một từng viên một đích thân kỳ lân phải đi ra VSC hoặc là BNG để giám định lại một lần nữa bởi vì mình phải đảm bảo mình phải chắc chắn mình mới có khách hàng mình mới có niềm tin với khách hàng mình mới có sự lâu dài mình mới có sự tồn tại trong cuộc sống này và tạo dựng thương hiệu kỳ lân luxury cho nên bắt buộc từng viên kim cương một dù nhỏ hay to đích thân kỳ lân là người đi giám định lại để an tâm tuyệt đối đưa 100% sự tin tưởng đến với tất cả khách hàng đây và bây giờ kỳ lân đã đi tiến hành đi rồi thì bây giờ đây là giấy niêm phong nè ở bên dưới C nè và đây là đã được niêm phong lại rồi và đây là giấy kỳ lân có đi rồi thì cách cũng nên đi lại để an tâm 100% có nghĩa là mình kỳ lân đó là người là đơn vị bán hàng là nơi giao lưu đảm bảo à, tất cả những gì chất lượng nhất tốt nhất và trung thực nhất chuẩn nhất đến với tất cả quý khách hàng và kỳ lân đã làm tất cả những cái bước giám định hết cho quý khách hàng rồi nhưng quý khách cũng đi giám định lại để à, biết chắc chắn là chọn kỳ lân bác sư là đơn vị phù hợp hợp lý để giao lưu với tất cả mọi người nha rồi bây giờ đối với ờ, bên này cũng vậy cũng vô camera bên này nó cũng có cái ờ, cái mã vạch nè mình cũng ờ, giống như với CA vậy đó rồi mình cũng đưa vào camera thì hiện lên một đường link mình sẽ bấm vào hiện vị chọn mở trình duyệt lên thì tất cả thông số mà bên uh, GSC này họ đã đã giám định lại á họ có trùng khớp với giấy CI quốc tế này hay không và coi thử nó đúng là viên kim cương thiên nhiên không bởi vì à, đơn vị này và những đơn vị à, khác chuyên có chức năng ngành dịch vụ họ là giám định thì họ sẽ có những máy móc chuyên dụng nhất để mà phân tích à, thì khi mà có nghĩa là giống như là à, câu chuyện rất đơn giản nhiệt vàng cho các à, quý khách dễ hình dung nha có nghĩa là khi mà à, thời thời kỳ trước đây thập niên 90 thì, thì mới bắt đầu có hình thành những viên CBD thôi nhưng mà lúc đó nó chưa được tinh thể trắng như bây giờ nó vàng vàng và nhỏ dưới 2k thôi dần dần dần dần theo thời gian thì bắt đầu nó phát triển lên phát triển lên thì có những viên kim cương sẽ trắng hơn và sau này họ lên được những viên kim cương như thời hiện tại nè là những viên kim cương to hơn và trắng hơn và không nhận dạng được bằng thậm chí những người có kinh nghiệm chưa chắc nhận dạng được rồi bây giờ sau khi họ giám định cho mình phân tích cho mình và chắc chắn 100% với mình là kim cương thiên nhiên chuẩn và đúng viên kim cương này của giấy ci này rồi và chính xác nó là kim cương tự nhiên rồi đúng tất cả thông số rồi thì họ sẽ niêm phong lại thì bây giờ kỹ năng sẽ cắt ra ha bắt đầu mình sẽ cắt ra mình coi đẹp như thế nào bởi vì viên nước D mà tất cả mặt bằng độ cao chuẩn hết rồi và viên nước D mà ba excellent quỳnh quang non thì mặt, mặt bằng chuẩn nó thì nó chiếu ôi rồi ôi luôn chị Lan cắt ra nha đây là cạnh cảnh trời ơi nó chiếu quá chiếu một viên kim cương nước D mà ba excellent VVS1 Quỳnh Quang Non mặt bằng chuẩn chiều cao chuẩn thì tổng hợp tất cả những yếu tố cộng với mày của thời chuẩn nữa thì thành ra viên kim cương này 126 carat và nó rất là đẹp rất là chiếu chiếu không còn gì để nói Wow wow wow Một cái mã số cạnh rất là đẹp ba số cuối là 689 Đây Trên giấy xe là 689 nha Chuẩn luôn Rồi bây giờ mình sẽ Bắt đầu Kỳ Lăng sẽ soi mặt chính diện nha Coi bằng máy, à, máy với mắt thường mình còn không nổi đâu Không thể thấy những cái chỗ rất là nhỏ được Mình phải coi bằng máy móc hỗ trợ chuyên nghiệp chuyên dụng Rồi bây giờ lấy nét nè rất là đẹp luôn rất là đẹp cực kỳ đẹp và cực kỳ hoàn hảo đối với một viên nước D như thế này là thuộc rất hoàn hảo còn muốn đỉnh hơn nữa thì mình sẽ quay IF e nhưng mà đối với một viên 7 ly mà nước D nước D là thuộc dạng top rồi và VVS1 ba Excellent Quỳnh Quảng Non thì tuyệt vời Vâng và như vậy video clip đến đây sẽ được phép kết thúc Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn